Mày rap thật yêu chắc anh trở thành thứ khi đi Anh đưa em lên sofa xem phim như trên TV I'm finding out the spark, they call me the CDG Em mây lên đây đu đưa đi Ban nhà xanh 3DC phôi sao lắm bao